Bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia. Chuyện được phát trên kênh youtube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 20 Điều này cũng quá không bình thường. Với tình trạng hiện tại của Tiêu Nặc Lan, quả thực chính là một vị ma thần chỉ biết giết chóc, thì làm sao có thể chỉ bóp cổ nàng đến ngất mà thôi. Chẳng lẽ là nạp lan Phật Y đã cứu nàng một mạng? Phòng Phi Vân không hề quản nhiều như vậy nữa Hắn vội vàng cõng nạp lan tuyết tiền đứng lên liền muốn rời khỏi đây Nhưng mà hắn còn chưa bước ra một bước liền cảm giác được cổ mình phát lạnh Bị một bàn tay lạnh như băng siết lại Từ trong yết hầu phòng phi vân Phát ra một tiếng kêu rên Tù vi trình lệch quá lớn Làm toàn thân hắn đều không thể nhúc nhích Tiểu nạc lan gần trong gang tấc Móng tay sắc bén Trên ngón tay dài mảnh khành, Thật giống như nằm thanh kiếm nhọn thở dài Chúng đã để lại trên cổ Phong Phi Vân hai vết máu. Miêu quỷ ban chỉ. Trong lúc nhanh như chớp giật, Phong Phi Vân vội vàng hồi phục lực lượng của miêu quỷ ban chỉ, hy vọng thông qua uy lực của linh khí để chấn áp tiêu nặc lan, hoặc là nói đẩy lui nàng. Đây là biện pháp tự cứu duy nhất mà lúc này Phong Phi Vân có khả năng nghĩ. Nếu không chỉ trong khoảnh khắc, hắn sẽ bị mất mạng ở trong tay một vị nữ mà vừa mới sống lại này. Thế này cũng quá tệ hại Chẳng lẽ hắn phải trở thành kẻ đổ máu đầu tiên Sau khi nàng chết mà sống lại ư Trong lòng Phong Phi Vân cảm thấy không căm lòng Nhưng bà từ chỗ cổ lại truyền đến âm thanh đầu khớp xương vỡ vụn Hắn cảm giác được huyết dịch nóng bỏng từ trong cổ Dì dì thẩm thấu ra ngoài Nó đàn chạy dọc xuống nhỏ giọt lên trang phục Oán khí của nàng quả nhiên quá đậm Gặp người liền giết Căn bản không cần bất cứ lý do gì những lời từ nhục hòa thượng đã nói cũng không có sai một điểm nào. Quả nhiên là một nữ bà xuất thế. Liền tại lúc Phòng Phi Vân cảm giác được trước mắt càng ngày càng đen kịt. Miêu quỷ bàn chỉ rốt cuộc hồi phục. Sáu trận đồ án cổ vọt ra. Chúng bộc phát ra sức mạnh to lớn động trời, đánh thẳng vào mặt tiêu nặc lan. Lực lượng linh khí hoàn toàn bùng phát dữ dội, có thể đánh sập cả một quả núi cao. Tiêu nặc lan cũng không nhúc nhích, mặc cho miều quỷ ban chỉ đang đánh về hướng gương mặt mịn màng như gốm sứ của mình. Miều quỷ ban chỉ đã cách ra thịt ngọc ngà của nàng chỉ có một tấc thì đột nhiên bị bắn ngược trở về. Linh khí lại bị bắn ngược trở về. Sáu trận pháp cổ bị chấn nát. Mấu chốt là nàng cũng không hề cử động một phen, liền đã đánh bay linh khí. Tất cả mọi người bị kinh ngạc. Quả nhiên là một vĩ nữ, vị nữ mà xuất thế ngay cả linh khí đều không thể gây thương tổn được nàng. Đây nàng muốn giết người tế đạo, mà người này chính là Phong Phi Vân. Máu tươi của hắn sẽ nhuộm đỏ hoàng nê cổ tình. Kẻ nào xông vào chỗ không nên xông vào, sẽ phải trả giá một cái xứng đáng. Tiêu, tiêu, tiêu nặc lan. Phong Phi Vân cố gắng thốt ra từ trong kẽ hàm răng vài từ như vậy. Có lẽ có khả năng bảo toàn một mạng bởi vì ở trước mặt nữ ma đầu này, cho dù là cự kình cũng không dám liều mạng. Đó là đang tìm chết. Quả nhiên, sau khi nghe được vài từ này, màu đỏ trong mắt tiểu nặc lan có hơi nhạt đi. Tự hồ không tin rằng sau hơn một ngàn năm, lại còn có người có thể biết được tên của nàng. Nếu mà hiện tại có người có thể kêu lên ba chữ Phượng Phi Vân, Phòng Phi Vân cũng sẽ ngơ ngẩn. Liền vào lúc nàng có hơi bị mất thần này, Phong Phi Vân vội vàng đánh văng ngón tay của nàng ra, thu hồi miêu quỷ ban chỉ. Hắn liền tính toán cõng theo nạp lan tuyết điền thoát khỏi nơi này. Tiêu nặc lan Nàng đang tự nói một mình nho nhỏ Đôi mắt trở nên có hơi đỡ đẫn Tiếp theo lại lộ ra vẻ linh hoạt Mà lẩm bẩm nói Đúng rồi Ta gọi là tiêu nặc lan Người đã chết đi hơn 1.800 năm cuối cùng đã nhớ lại tên mình. Ký ức trong óc như thủy triều vọt tới. Một số người, một số việc nàng vẫn không hề quên. Thế nhưng mà so với cũng đã quên thì có gì khác nhau. Thời gian đã trôi qua quá lâu, coi như là dáng dấp người nhà thân cận nhất thì cũng đều đã mơ hồ. Bằng hữu khắc cốt ghi sừng nhất cũng chỉ còn là một bóng dáng nhàn nhạt, nhạt. Thời gian 10 năm, liền đủ để cho người ta thấy dáng vẻ bằng hữu tốt nhất của chính mình đã nhạt nhòa. Như vậy 20 năm thì thế nào? 30 năm sẽ ra sao? Huống chi là hơn 1.800 năm. Coi như là cái tên mình thì nàng cũng thiếu chút nữa quên đi. Huống chi là những người khác. Chồng hoàng nê cổ tình không hề có hào quang phun ra nữa mà ngay cả những trận pháp cổ này đều đã bị hủy hoại. Một cự kình thấy nàng liền thất thần hùng hãn xuất thủ là muốn bất ngờ đánh chết nàng. Đã không có hào quang cản trở, vị cự kình này liền dễ dàng đánh tới đỉnh đầu của nàng. Trên bàn tay có vô số điện mang, đàn sen vào, giống như phải biến tất cả mọi thứ thành phấn vụn. Đồng tử tiêu nặc làn chợt hơi lóe, ống tay áo nhẹ nhàng vùng lên. Một đạo hào quang bắn ra từ trong ống tay áo, nó đánh tàn điện quang đầy trời. vị cự kình kia không nghĩ tới, tiêu nặc làn đã vậy còn quá nhanh liền tỉnh táo lại từ trong lúc thất thần. Đôi mắt kia của nàng vẹn vẹn chỉ là hướng về phía lão mà trợn mắt nhìn một phen. Nhưng đã đủ để cho lão cảm giác được trầm lòng phát lạnh. Trái tim đập mạnh dồn dập một hồi. Thật giống như muốn nhảy ra từ trong thân thể. Thế này, rốt cuộc là quái vật gì? Vị cự kình này cũng là nhân vật có tiếng đã tung hoành thiên hạ. Nhưng chưa bao giờ lại thấy khiếp đảm giống như hiện tại. Thật giống như gặp phải thiên địch Lão muốn thu hồi trường ấn, muốn lui về, nhưng mà lại cảm giác được cổ của mình bị một bàn tay lạnh như băng cầm chắc. Thật giống như lưỡi hái trong tay tử thần. Nó ôm lấy cổ, làm cho người ta tràn ngập sợ hãi. Vị cự kình này không có được vận may như là Phong Phi Vân. Cổ hắn bị tay ngọc mảnh khảnh thon dài của nàng nắm lấy, mà ngay cả đầu lâu của hắn đều bị nàng dùng tay, bẻ ngoéo từ trên cổ xuống. Thật giống như vừa hái một quả dưa hấu. Chỉ là quả dưa hấu này lại đang nhỏ máu. Một vị lão tổ cấp bậc cự kình uy chấn một chốn lại bị người ta dễ dàng nắm chặt và dứt đứt cổ. Ngay cả đầu lâu đầu bị bẻ xuống, tựa như quả bóng cao su được nàng cầm ở trong tay. Thần hình cự kình rơi từ trên xuống, một khối thi thể không đầu, trong cổ vẫn còn chảy máu, tỏa ra hơi nóng. Tiểu Nặc làn lặng lặng ung dung ngắm nghía cái đầu người trong tay, Thật giống như đang quan sát một kiện tác phẩm nghệ thuật. Nàng là càng ngày càng có cảm giác chán ghét. Đầu người bị nàng bóp vỡ, biến thành một màn sương máu, làm cho cánh tay trắng nõn tinh tế của nàng bị nhuộm đỏ. Không ai lúc này vẫn còn cười được, mà chỉ cảm thấy toàn thân mình đều rét run. Kẻ này rốt cuộc có phải là người hay không? Tay không bẻ đầu lâu cự kình xuống, bóp nát thành bột máu, quả thực nàng chính là ma quỷ. Ma quỷ giết người không chớp mắt. Phong Phi Vân vừa chạy ra khỏi thần miếu, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng bụp. Đến khoảnh khắc khi hắn quay lại nhìn, vừa lúc thấy cái đầu lâu của vị cự kình kia bị nàng bóp vỡ. Toàn thân hắn đều bỗng dùng mình một cái. Vừa rồi nếu không phải hắn hồ lên tên của nàng, tranh thủ một tia sức sống, thì chỉ sợ cái đầu bị bóp vỡ sẽ là của chính mình. Nữ mà khát máu tuyệt đối đã không phải là tiêu nặc lan Cũng không phải hồng nhan giai nhân Mà vị trụ trì thường sinh tự si tình không quên Hiện ở trong lòng nàng chỉ có oán giận Chỉ có sát khí Người đã chết Cũng thật sự đã chết Coi như còn sống lại Thì cũng không còn là người kia của quá khứ Phòng Phi Vân lại như thế Tiểu Nặc Lan cũng là như thế Bức tường đất của thần miếu bị hất sụp đổ một cái xác ướp tăng nhân cổ đi ra từ trong đồng đất đá. Phật bào trên người đã hư thối hơn phân nửa, làn da trên người trở nên đám đen, có chỗ càng thối rữa hơn, đến nỗi chỉ còn đầu khớp xương. Một đôi mắt trống rỗng không hề chớp mắt nhìn chăm chú phòng phi vân, sau đó bắt đầu lao tới. Vào một khắc, tiểu nặc làn thức tỉnh kia, trận pháp trong thần miếu cũng đã bị phá hư. Cho dù là từ nhục hòa thượng cũng không cách nào chấn áp những xác ướp tăng nhân cổ này nữa. Bọn họ đã có khả năng lao ra khỏi cấm chế của thần miếu. Cho nên xác ướp tăng nhân cổ đều đã bắt đầu nổi cơn điên cuồng. Có cái đập vỡ đền đài, có đập vỡ tượng Phật, có trực tiếp vọt ra từ trong thần miếu, bắt đầu khởi xướng công kích đối với những tù tiên giả này. À, sư huynh, đây là cái quái quỷ gì vậy? Hơn một ngàn xác ướp tăng nhân cổ, mọi người đều có sát khí nồng đậm, thần mặc Phật y rách nát mà đánh giết tứ phương. Một người đệ tử trẻ tuổi của phong gia bị xác ướp cổ mỏi gàn móc ruột, cuối cùng bị phần thầy mà chết. Chết trong tình trạng cực thảm, trở mắt nhìn thân thể mình máu chảy đầm đìa, ruột gan bị xác ướp cổ ăn sống nuốt tươi. Một vị tiểu sư muội tiền môn bị xác ướp cổ gặm nhấm từng mảng lớn da thịt trên mặt, còn sống sờ sờ mà bị cắn chết. Mạch máu trên cái cổ trắng nõn bị kéo ra, thật giống như sợi dây lưng màu đỏ vẫn còn chảy huyết dần dật. Cái này, thật sự bị cái miệng hòa thượng quạ đen kia nói trúng rồi. Chỉ sợ không lâu sau, cả phủ Nam Thái thật sự là bị máu chảy thành sông, núi thầy biệt máu. Phổng Phi Vân niệm một quyền đánh bày xác ướp tàng nhân cổ mới sồng lên, bắn đi ra ngoài. Một quyền này của hắn không thể nói là không mạnh mẽ, Thế nhưng mà cũng vọn vẹn chỉ là đánh bay nó đi mà cũng không thể đánh nát nó được. Những xác ướp tăng nhân cổ này đều đã là thì biến xảy ra lần thứ hai, cho nên đã thành xác chết kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm. Cho dù là tu tiên giả cảnh giới thần cơ thì đều sẽ bị bọn chúng xé sống thành hai nửa. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một vị đại ma đầu tiêu nặc lan này xuất thế thì có lẽ sẽ chết rất nhiều người nhưng mà lại vẫn còn không đến mức gây thành đại họa ngập trời. Thế nhưng mà hơn một ngàn cổ sắc ướp tàng nhân cổ vọt ra, thì đó quả thực là một cơn đại họa thật lớn. Nơi nào chúng đi qua, tuyệt đối sẽ thầy phơi ngàn dặm. Tài đạn giáng xuống cả phủ Nam Thái. Tổ sư đại diễn tiền môn đứng ở trên lưng tổ phong thú, lưng đèo toái không kiếm mà nhìn từng đạo thì vân phía dưới. Lúc này đã có khả năng đoán trước sẽ không lâu. Chỉ trong vòng mấy tháng thì trong phủ Nam Thái sẽ phát sinh biến đổi lớn động trời. Rất nhiều thế lực lớn có thể đều sẽ bị tiêu diệt. Kính Hoàn Sơn ở cách thành từ tiêu phủ cũng không xa. Cho nên đừng mũi chịu xào trận tai nạn này chính là thành từ tiêu phủ. Nó sẽ gặp tai ương đầu tiên. Không biết bao nhiêu túi tiền giả sẽ chết ở trong một trận này. Tổ sư đại diễn tiền môn tận mắt thấy một vị cự kình ngã xuống. từ thi giờ phút này đều vẫn còn nằm ở bên trên hoàng nê cổ tình, đã bị khí lạnh làm đông lạnh thành vụn băng. Tổ sư đại diễn tiền môn đột nhiên cảm giác được cổ mình phát lạnh. Lão chỉ thấy nữ mà đầu đứng ở bên bờ hoàng nê cổ tình kia, lại đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào cổ của mình. Ánh mắt của nàng là đáng sợ như vậy, khiến cho cổ của lão phẳng phất kết thành khối băng. Chạy mau! Trong lòng tổ sư đại diễn tiền môn chỉ có một ý niệm như vậy lão đánh một trường mãnh liệt vào trên lưng tổ phong thú, muốn khống chế cổ thú để thoát khỏi xứ sở kính hoàng sơn. Nhưng mà tổ phong thú không chỉ có không bay đi, ngược lại rên rỉ một tiếng. Nó đã bị một đạo quầng sáng sát khí xuyên thủng cả đầu, bắn ra một vòi máu thật lớn. Thân thể cao lớn rơi xuống về hướng mặt đất. Tổ sư đại diễn tiền môn trong lòng bà càng hoàng. Từ lúc nổi danh tới này, lão chưa từng có hoảng hốt như vậy. Thật giống như phía sau có một con quỷ áo trắng hung ác đang truy đuổi theo lão. Con quỷ tay cầm xích sắt muốn lấy tánh mạng của lão. Nhưng cuối cùng, lão vẫn không chạy trốn. Bước chân đột nhiên ngừng lại mà kinh ngạc nhìn về phía trước. Tiểu Nạc Lan đang đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhung đỏ ngầu bắn ra hai đạo huyết mang. Cứ như vậy mà xuyên thủng lồng ngực của lão, làm bắn ra hai vòi máu. Một đời cự kình không ngờ ngay cả lực lượng để phản kích mà cũng không có. Một vị nữ mà, thân hình 1.800 năm cũng không mục nát. Linh hồn sau 1.800 năm lại hồi phục. Nghịch truyền sinh tử tất nhiên là đại thần thông động trời. Nhưng mà tỷ lệ thành công lại cực kỳ thấp. Một phần trăm cũng không đến. Thế nhưng nàng lại thành công. Hấp thù mấy trăm giọt linh tuyền, nuốt chừng một phần ba linh mạch. Mà ngay cả lực lượng từ ánh sao và ánh trăng đều bị nàng thu nạp. Thế này rốt cuộc là tồn tại gì? Có người cảm giác toàn thân rét run, quả thực cảm giác như lâm vào cảnh trời sập. Thời gian trôi qua đã quá lâu, ở đây có rất ít người biết tên húy của nàng. Rất nhiều người đều theo bản năng, trong lòng mà gọi nàng là nữ mà. Đây không phải sừng hồ đối với ma đầu bình thường, mà là ma quỷ đích thực. Là dạng tồn tại có thể cưỡng lại được với thần linh có thể khiến cho thiên địa vạn vật phải run dậy theo. Nữ mà cũng mặc một kiện Phật y, cũng không biết Phật y này là dệt từ chất liệu gì. Vậy mà hơn một ngàn năm cũng không tổn hại, ngược lại mang theo một cỗ linh tính đặc hữu. Trên bề mặt nó có theo một gốc Phật liền, xanh biếc, đẹp đến động lòng người. Liền giống như bông sen đang nở rộ trong ao linh trì. Trên lá sen vẫn còn động lại giọt sương đang lăn tăn. Hai mai trên búi tóc của nàng không hề rối bời. Nàng dùng một cây trầm ngọc cổ để giữ mái tóc. Mỗi một sợi tóc xanh đều tràn ngập sức sống. Chúng tản mát ra những ánh ngọc rực rỡ. Có cái rơi ở trên cần cổ ngọc trắng nõn. Có cái tàn ra, rơi ánh lên ở trên khuyên tai tròn trịa Một đôi đồng tử của nàng liệt như một đôi hồ phách màu đỏ, đang nhìn chăm chú tổ sư đại diễn tiền môn, mang theo dáng dấp của kẻ siêu nhiên ngồi trên cao. Phong thái nữ mà đúng là ép đối phương tới không thở nổi. Hai dòng máu trước ngực tổ sư đại diễn tiền môn cuối cùng cũng được lão dùng tu vi cường đại để bịt lại. Nhưng mà cũng đã là bị thương nặng, ngũ tạng đều bị tổn thương. Chính là lão lấy vô cùng tận linh khí mới miễn cưỡng áp chế được vết thương trong thân thể. Bồn tọa không có ý, xúc phạm. Các hạ cũng không nên đuổi tận giết tuyệt. Tổ sư đại diễn tiền môn lùi về phía sau hai bước. Trong đôi mắt hiện ánh sáng lòa. Hai tay ở trong ống tay áo khớp lại, bắt kiếm quyết. Nếu mà nữ mà đầu này lại ra tay lần nữa, lão cũng chỉ có nước liều chết đánh một trận. Có linh khí trong tay, chưa chắc cũng không thể hợp lại kiếm lấy một con đường sống. Nữ mà dáng người thật trêu người. Vòng eo mảnh khảnh dưới ánh trăng Có vẻ đẹp sinh động lọc xinh đẹp động lòng người Gương mặt của nàng dưới ánh trăng màu xám bạc Nhìn như gốm sứ ngọc thô Tràn ngập sự thú vị Mỹ nhân nhìn dưới ánh trăng càng đẹp thêm ba phần Nhưng mà hiện tại không ai dám đi tán thưởng khen ngợi vẻ đẹp này Ngay cả công tử vô hà vốn đối với mỹ nhân si mê như điên Đều đã bỏ chạy thật sớm Nói dỡn Ngay cả cự kinh đều bỏ mạng ở đây làm sao hắn còn dám lưu lại ở chỗ này Một đôi tay ngọc xinh đẹp quyến rũ của nữ mà kia lại vươn ra Hai tay này mới vừa rồi đã bè Rồi bóp nát đầu một vị cự kình Kiếm trong tay tổ sư đại diễn tiền môn lập tức đánh ra Toái không kiếm xuất ra một tia sáng lạnh Từ giữa trời chém xuống Cấp bậc cự kình cường giả hùng hãn xuất thủ Ủy phong linh khí được vận chuyển bởi trình độ cao nhất Hai ngón tay mềm mại mảnh mai kẹp lấy toái không kiếm, vốn không gì không phá được. Tất cả linh khí đều sụp đổ, vô tận chiến uy vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Cự kình hùng hãn đánh ra một kích, liền bị nàng dễ dàng tiếp đón. Toái không kiếm bị hai ngón tay ngọc bẹ gãy, vô số linh khí và linh tính từ chỗ gãy lìa xuất ra. Một đạo ánh huỳnh quang lớn như nắm đấm muốn phóng lên cao. Đó là khí linh toái không kiếm, vốn cực kỳ có linh tính, ẩn chứa một tia trí tuệ khi Linh muốn chạy trốn, nhưng bà lại bị nữ bà hé đôi làn môi đỏ mọng, phun ra cái lưỡi xinh xắn thơm tho, ướt át mà dụ dỗ. Liền đã dễ dàng nuốt nó vào trong miệng, rồi bị nàng luyện hóa. Linh khí bị nàng bóp nát, ngay cả khí linh đều có thể nuốt trứng. Đầu tiên là thu nạp lực lượng của ánh chẳng sao, hiện tại lại là nuốt chừng lực lượng khí linh. Ở trong tiền hạ còn có thứ gì mà nàng không thể nuốt chừng? Phong Phi Vân cảm giác dựng ngược tóc gáy, dựa lưng vào dưới tường đất của thần miếu, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Tiểu tử, vẫn còn ngây ra làm gì, còn không mau trốn đi. Tiểu nhục hòa thượng phất tay áo nhẹ nhàng vọt ra từ trong thần miếu. Người này mặc dù là một hòa thượng, nhưng mà vóc người rất lớn, lão phành ngực lộ cả đầu nhũ. Trên người vẫn còn đầy những hình xăm hùng dữ. Tả Thành Long, Hữu Bạch Hồ, ở giữa lại có một đại lão thử. Đại hòa thượng này trước khi tiến vào Phật môn, khẳng định là một tay anh chị đầu đường. Không, là đồ tề trong phiên chợ ồn ào nhộn nhịp. Nếu mà bảo lão cầm lấy một cái đại đao, móc cái áo đẫm mồ hôi trên đầu, để khoe ra đầy người thịt béo, thì quả thực so sánh với đám cỏ mồi còn phải giống như cỏ mồi hơn. Chết tiệt, không phải người đang trấn áp những xác ướp tăng nhân cổ này. Tại sao lúc này còn chạy đến đây? Phong Phi Vân nhìn đám xác ướp cổ kia đang tùy tiện không kiêng rẻ giết chóc. Ai đấy đều mặc vật bào mục nát, huyết nhục đã khô. Quả thực chồng chúng rất hùng ác khủng bố, có thể hù dọa người yêu bóng Việt đến chết. Tiểu nhục hòa thượng này không đáng tin. Tiểu nhục hòa thượng lớn tiếng thở dài nói. Thiên ý đã định, nhân lực quả là vô lực xoay chuyển trời đất. Vào khoảnh khắc tiểu nặc lan thức tình kia, tất cả cổ trận trong thần biếu cũng đã bị sụp đổ. Hơn nữa trên người nàng dùng hợp tình khí tất cả xác ướp tăng nhân cổ. Một khi nàng thức tỉnh, lực lượng của những xác ướp tăng nhân cổ này cũng bị dẫn động. Xảy ra cộng hưởng, trở nên càng cường đại hơn. Chỉ bằng vào lực của một mình ta đã vô phương áp chế bọn họ. Người nhìn đi, ngọn đèn Phật trúc trên vật tháp kia đã cháy hơn 1.800 năm, hiện tại đã bị tắt. Ngọn đèn Phật trúc còn bị cạn dấu, điều đó đã nói lên tất cả chuyện này đều là thiên ý. Từ nhụng hòa thượng vừa nói, liền chụp vô địch thiền trượng từ trong tay Phong Phi Vân mà đoạt lấy. Cây thiền trượng này vào đến trong tay của lão, thì ánh hào quang càng tăng lên. Toàn thân đều có những vầng sáng quay vòng xung quanh. Tiêu nặc lan vốn là dựa vào tinh khí tất cả cao tăng thường sinh tự mới nghịch chuyển sinh tử sống lại. Tự nhiên cũng có khả năng điều động những xác ướp tăng nhân cổ này. Trời ạ, à, một vị nữ mà đã đủ dọa người hiện tại lại thêm những xác ướp cổ tà tăng này. Quả thực có thể quét sạch một thế lực lớn. Phòng Phi Vân nói. Cho nên hiện tại có thể trốn xa tới đâu thì bò chạy xa tới đó. Giao nạp lan tuyết tiến cho bần tăng để trấn áp những xác ướp tầng nhân cổ này. Nguyên khí trong thân thể bần tăng tiêu hao thật sự quá lớn. Hiện tại cũng muốn đi trước tránh tình thế một chút. Tiểu nhục hòa thượng vừa nói vừa định cướp người từ trong tay phòng phi vân sau đó chạy trối chết. Nạp Lan Tuyết Tiên, có họ chính là Nạp Lan, mà trong Nạp Lan Phật Y cũng có hai chữ Nạp Lan này. Phòng Phi Vân rốt cuộc cảm giác được trong đó có liên lạc gì đó. Hơn nữa từ nhục hòa thượng này quan tâm như vậy đối với Nạp Lan Tuyết Tiên. Tuyệt đối không chỉ bởi vì nàng là trời sinh vật cốt nên muốn thu hoạch nàng làm đồ đệ đơn giản như vậy. Sự quan tâm này có hơi quá. Này này, Định đùa cái gì vậy? Nàng ta chính là vợ ta. Giao vợ của chính mình cho một hòa thượng. Thiên hạ nào có lại nói năng như vậy? Phòng Phi Vân tự nhiên không có khả năng giao nạp Lan Tuyết tiền cho một hòa thượng không đáng tin. Vợ chó má gì? Tiểu tử, lão tử nhịn người đã lâu rồi. Tiểu nhược hòa thượng không hề khiêm nhường khách khí nữa. Lão vùng đám đấm to như cái nồi, đánh Phòng Phi Vân ngã trên mặt đất. Sau đó rẻ rặt bế nạp Lan Tuyết Điền đứng lên. Sau đó khiêng ở trên vai, mang theo vô địch thiền trượng, dồn sức bước ra một bước. Tức thì lão cũng đã nhảy tới hơn trăm thước. Dám cướp người! Phòng Phi Vân đứng lên từ trên mặt đất, trong miệng phun ra hai cục đất. Máu nóng bốc lên đỉnh đầu, sau đó đuổi theo. Hắn biết tiểu nhục hòa thượng đây là đang trả thù. Lúc trước Phòng Phi Vân đạp hai cái trên đầu chọc lóc của lão. Hiện tại, lão liền đánh một quyền trên đầu Phòng Phi Vân. Nữ mà mặc dù dùng hai ngón tay bẻ gãy toái không kiếm, lại còn nuốt sạch khí linh của toái không kiếm. Nhưng mà tổ sư đại diễn tiền môn lại trong lúc nhanh như chớp giật đã tìm được một tia sức sống mà cướp đường bỏ chạy. Lão trực tiếp bay vào tầng mây thì triển ra phép cấm thiêu đốt huyết dịch. Chỉ nghĩ thoát được càng xa càng tốt. Nữ mà ngước một đôi mắt đỏ sòng sọc nhìn chăm chú trời cao. Một cánh tay ngọc chậm rãi vươn lên với về hướng bầu trời. Mặc dù cự ly cách mấy chục dặm, tổ sư đại diễn tiền môn vẫn cảm nhận được uy hiếp tử vong. Huyết nhục toàn thân đều căng thẳng. Chỉ cần bị cánh tay ngọc của nữ mà va chạm vào, như vậy chính là lúc chết của lão. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Một cánh tay ngọc kia đã đến trên đỉnh đầu tổ sư đại diễn tiền môn. A-di-đà Phật, người ta phải có lòng khoan dung độ lượng một cây trụ lớn màu vàng từ trên bầu trời đè ép xuống. Thật giống như cột trụ kình thiên chống đỡ thiên địa sụp đổ. Nó nền đất hư ảnh cánh tay nữ mà. Đây không phải một cây trụ lớn, đây là một cây thiên trượng màu vàng. Rất rung động, lại có người có thể đủ sức tiếp được một chiều của nữ mà. Đánh nát được hư ảnh cánh tay của nữ mà. Nữ mà lúc xuất thế đã quét sạch ngay tại chỗ. Ngay cả mấy vị cự kình đều không thể tiếp được nàng xuất một chiều. Giờ phút này, cuối cùng cũng gặp được địch thủ. Chẳng lẽ có Phật môn đại hiền đến đây trừ ma? Phòng Phi Vân tùy truy theo ở phía sau, trong mắt đúng là hiện lên vẻ ngạc nhiên. Không ngờ lão tử nhục hòa thượng này lại dũng mãnh như thế. Không phải nguyên khí của lão tổn hao nhiều sao? Phòng Phi Vân vốn tưởng rằng Tử nhục hòa thượng chỉ là một tên lưu manh bịp bợm lừa gạt phố phường. Trời mới biết được, người này lại có thể đối chọi với một chiều của nữ mà, nhưng lại bất bại. Người có thể lớn lối cùng nữ mà đã xuất thế. Đây là bước ngoặt lớn lao, có thể làm cho người ta thấy được hy vọng sống sót. Ai má ơi, chạy mau, bần tăng ở à, không có xúc phạm, mới vừa rồi chỉ là tay bị chuột rút. Tiểu nhục hòa thượng quát to một tiếng, ôm nạp lan tuyết tiền vắt lên trên vai mà bỏ chạy thật giống như một ông cụ bị chó rượt lão biến vô địch thiền trượng trở thành cây gậy, chống một cái bật đi mà chạy trối chết. Đừng xem lão chỉ là chống một cái bật đi một lần. Tốc độ kia quả thực vô phương diễn tả bằng ngôn từ. Chả mấy chốc, lão liền nhảy vọt qua vài quả núi lớn, chỉ còn một cái bóng đen. Đôi mắt đỏ đồng độc của nữ mà, đột ngột xuất ra hai luồng sáng, biến thành hai mảnh huyết hài. Hừ một tiếng, nàng đã biến mất tại chỗ, biến thành một luồng sáng đỏ rực, xuyên phá trời cao mà đuổi theo. Tiểu nhục hòa thượng tựa hồ là cố ý, hắn đã dẫn nữ mà đi, muốn giảm bớt sự giết chóc, khiến cho tu tiên giả còn lại thấy hiện ra một tia cơ hội sống. Giờ phút này, thời gian nửa canh giờ sắp hết, trong thần thể chuyển đến một cảm giác suy kiệt. Phong Phi Vân không dám ở lại chỗ mà quỷ nhảy múa, chính là nơi không thể ở này. Tác dụng phụ của cổ tu đàn thật sự quá lớn, có thể làm cho người ta suy kiệt mà ngất đi. Nếu như đúng vào lúc này mà té trên mặt đất, chỉ sợ lập tức liền có xác ướp tăng nhân cổ xông lên gặm hắn thành đầu khớp xương. Phong Phi Vân muốn rút đi, nhưng mà cũng không thể toại nguyện. Có người sau lưng đánh lén, quyền phòng kêu vù vù che giấu ý định giết người vô cùng vô tận. Phong Phi Vân, nghiệt trướng nhà ngươi, không ngờ lại thả nữ ma đầu kia ra. Hôm nay lão phù sẽ thành lý môn hộ, diệt súc sinh nhà ngươi. Người ra tay chính là lão tổ phong gia. Vừa rồi vào lúc nữ mà xuất thế, lão ẩn náu ở chỗ sâu trong thần miếu, tránh thoát được một kiếp. Chờ sau khi nữ mà đi, thì lão liền xông ra. Tất cả mọi người nhìn thấy phòng phi vân xông vào trong hào quang. Hơn nữa bình yên vô sự đi ra từ bên trong. Mà cùng lúc đó, nữ mà cũng hoàn toàn hồi phục. Tất cả điều này đều làm cho người ta hoài nghi. Chính là Phong Phi Vân trợ giúp nữ mà. Nữ mà mới xuất thế ngang trời. Đây là trợ trụ vi ngược. Phủ Nam Thái phát sinh đại kiếp. Phong Phi Vân nhất định phải trực tiếp chịu trách nhiệm. Một kẻ là yêu ma chi tử, một kẻ là nữ ma đầu. Thì ra, chính là một đám đi chung đường. Hôm nay chúng ta chém yêu ma chi tử trước, sau đó lại giết nữ ma đầu. Rất nhiều túi tiền giả đều chết ở trong tay sắc ướp tăng nhân cổ. Oán khí của bọn họ tương đối lớn. Giờ phút này đã chút tất cả oán khí lên trên người Phòng Phi Vân. Phòng Phi Vân cũng sớm đã bị người ta đổ oán. Coi như hôm nay hắn có thể chạy thoát được mạng. Không lâu sau ác danh của hắn cũng sẽ truyền khắp thiên hạ. Sẽ được một số người chụp mũ, yêu mà chi tử, nữ mà tay dài phòng ra phản nghịch, kẻ tạo ra tai nạn. Thế này thì đã làm sao? hắn chính là Phong Phi Vân, không làm thất vọng lương tâm của mình, không thẹn với lương tâm. Còn nếu mà ai dám đến nói, nói hưu nói vượn, có một người giết một người, có hai người thì giết một đôi. Phong Phi Vân không hề lưu tình nữa, hắn xuất một chỉ liền đánh xuyên thủng mi tâm của một vị đạo nhân áo trắng đến đây cản đường. Tại mi tâm để lại một cái lỗ máu to bằng đầu ngón tay. Đầu hắn bị linh khí xuyên thấu, làm cho gáy bị nổ tung sau đó thân thể cứng còng, té ngã trên mặt đất. Bàn tay lại đánh ra lần nữa. Một trường này liền như thiết ấn ngất trời, quét ngang một mảnh, đánh cho ba tên trưởng lão phòng già cảnh giới thần cơ bị nện đến bay ngược ra ngoài. Ai đấy đều miệng phun máu tươi, lăn lộn trên mặt đất. Muốn mở một đường máu sẽ phải quyết đoán vô tình. Một trường đánh già hư ảnh ba con kỳ ngưu, mỗi một con đều cao gần mấy trượng. Chúng huy động gót sắt, trà đạp như dã thú, làm cho bà trưởng lão phòng già vốn đã bị đánh bay ngã trên mặt đất, lại bị đạp thành thịt vụn. Mặc dù dược lực của tu đàn đã càng ngày càng loãng, một cỗ cảm giác suy kiệt trong thân thể kia cũng càng ngày càng mạnh. Nhưng bà Phong Vy Vân lại chiến đấu càng hung dữ mạnh mẽ hơn. Hai mắt đều đã đỏ hồng. Chỉ cần ai dám đến cản đường thì chính là kẻ địch. Xúc sinh! Lão tổ phong gia cũng không nhịn được nữa Bàn tay duỗi ra thiên địa rõ ràng hội tụ trên trường tay Hóa thành một cái thủ ấn thật lớn Đánh cho phòng vi vân bay đi ra ngoài Phòng vi vân cuối cùng Là như cùng càng hết sức vừa phương ngăn cản trường ấn của cự kình Nên bay ngược lên trời cao Hắn đầm sụp xuống góc bức tường đất của thần miếu Ngụ tạng, ngũ tạng đều bốc lên kịch liệt Cổ họng ngọt ngọt liền phun ra một ngụm máu tươi làm cho vạt áo ngực đều bị nhuộm đỏ. Hắn rơi trên mặt đất, vô phương đứng vững bước chân, chỉ lảo đảo một cái liền đụng phải thành hoàng nê cụ tình, lạnh như băng. Một đạo trường ấn này của lão tổ phong già đã lại đánh hắn vào trong thần miếu. Hắn dựa lưng vào trên thành hoàng nê cổ tình, toàn thân càng ngày càng vô lực, càng ngày càng lạnh như băng. Hắn cũng không biết là bởi vì lực lượng của tu đàn sắp sửa cạn kiệt hay là bởi vì bản thân Hoàng đế cổ tình mà liền cảm giác lạnh giá thấu xương. Một cái giếng phong cách cổ xưa, thải nghén già tuyệt thế nữ mà. Ở trong cổ tình sương mù mịt mờ uốn lượn, trẻ giấu ý định giết người vô tận. Vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn một lần đã đủ để cho từ trong đôi mắt người ta chảy ra huyết dịch. Trần Phong Phi Vân dẫm nát một khối tử thi không đầu. Tử thi này cũng sớm đã bị khí lạnh như bằng của Hoàng Nê cổ tình làm đồng lạnh vỡ vụn, cực kỳ thê thảm, không nỡ nhìn. Cái này là thi thể của một vị cự kình. Cho dù lão trước đây vẻ vang vô tận như thế nào, sừng vương sừng bá giả sao, nhưng bà sau khi đã chết thì không còn gì, biến thành một cục bằng rác rưởi. Chẳng lẽ hôm nay ta cũng phải bỏ mạng chỗ này? So với hắn thì kết quả giống nhau như đúc. Trong lòng Phong Phi Vân cảm thấy không cam lòng lại có mấy tiếng xé gió vang lên. Không chỉ có tù tiên giả phòng giả, các thế lực lớn khác cũng có cao thủ vây quanh tại đây. Có người muốn lấy yêu ma trí huyết trong thân thể Phong Phi Vân như một yêu ma chi tử. Mà có người chỉ là muốn giết chết Phong Phi Vân, do đó được nổi danh. Phong Phi Vân chính là yêu ma chi tử trong lời đồn đại, có thể đánh một trận cùng cự kình. Nhưng bà hiện tại cũng đã bị thương nặng, hơn nữa bị mọi người vây công chỉ cần có thể giết chết hắn, nhất định có thể vàng danh khắp thiên hạ. Trong mắt những người này, nhìn Phong Phi Vân tựa như nhìn một món bảo vật, ánh mắt cuồng nhiệt, liền như phải cứ thế mà ăn sống nuốt tươi hắn. Trong lòng Phong Phi Vân đang cười lạnh, một đám người trái tim để lợi ích che mờ. Nếu mà Phong Phi Vân ta chết ở trong tay các người, thì đó quả thực liền rất uất ức. Phong gia lão nhị từ sau hôm nay, Phong Phi Vân ta cùng Phong Gia không có chút xíu quan hệ. Mối thù hận hôm nay, Phong Phi Vân ta nhớ kỹ với người. Chỉ cần ta không chết, ngày sau nhất định sẽ đến phủ đệ Phong Gia. Phạm là những người hôm nay vây bắt ta, nhất định thân thể chia năm xẻ bảy. Phong Phi Vân khi thế không suy, thân hình đứng thẳng tắp, trên mặt hiện lên nụ cười bất mãn, không có một chút nào giống như là một người sắp chịu chết. Bất kể là nhà đại nho học thức đầy bụng, người buôn bán nhỏ, nhân tài quân tử. Rất nhiều người vào lúc đó đối mặt tử vong đều đã sợ đến sắc mặt tái bệch. Hải Trần như nhũn ra, thậm chí bị dọa đến. Tê tầm, tê liệt nằm bệt ở trên mặt đất. Nhưng bà Phong Phi Vân lại nói nói cười cười mạnh mẽ, cũng không có ý sợ hãi chút nào. Một phần phong thái này khiến cho rất nhiều người ở đây đều hơi đổi ý, tự thẹn không bằng. Lão tổ phong già khinh khịt trong mũi Căn bản không tin Phong Phi Vân có thể chạy thoát được Càng không có coi trọng uy hiếp của Phong Phi Vân Lão có thể đi đến vị trí cao như bây giờ Có sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp quá Phong Phi Vân coi như là nghịch thiên Nhưng lão xem ra Chẳng qua cũng một mực là con kiến hôi Quá non Tay Phong Phi Vân sờ sờ trên hoàng nê Có thể cảm giác được rõ ràng Cái lạnh thấu xương trên bề mặt giếng Đột nhiên hắn cắn răng một cái, nhảy tù vào trong cổ tình. Sinh tử liền trong một ý nghĩ. Giờ khắc này, Phòng Phi Vân đã đưa ra quyết định. Mặc dù trong hoàng nê cổ tình sát khí bức người, tràn ngập khí thế làm người ta sợ hãi. Bất luận kẻ nào nhảy xuống đó đều có thể sẽ bị luyện hóa thành một đám nước mù. Nhưng mà Phong Phi Vân biết, phía dưới rất có thể chính là con đường sống duy nhất của mình. Nếu mà tiểu nhục hòa thượng nói không sai, như vậy phía dưới Hoàng Nê Cổ Tình hẳn chính là nối thông đến một linh mạch lưu động. Nếu như thật sự là như thế, như vậy coi như là đích thực tìm được con đường sống. Phong Phi Vân tự mình đã đánh cuộc, không có biện pháp nào khác. Hiện tại hắn càng ngày càng suy yếu, ngay cả đi một bước cũng đều dị thường gian nan. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Hoàng Nê Cổ Tình thật sự nối liền đến một linh mạch dưới lòng đất. Như vậy mặc dù có thể sẽ bị lạc trong lòng đất, phiêu lưu mà chẳng có căn cứ nào. Nhưng mà hắn đã không có sự lựa chọn nào khác. Cái gì? Hắn không muốn sống nữa, không ngờ lại nhảy vào trong hoàng đế cổ tính. Hắn đây là tự sát, không muốn chết dưới tay người của phong gia, cho nên dứt khoát nhảy xuống giếng, kết thúc tánh mạng của mình. Có người chạy tới tiếc thương cho phòng phi vân. Cũng được, một yêu ma chi từ có sống cũng sẽ chỉ bị người ta xa lánh, bị người phỉ nhổ. Còn không bằng đã chết thì tốt hơn. Một đạo hào quang trắng xóa bay tới, rơi ở bên cạnh Hoàng Nê Cổ Tình. Hắn, hắn, hỗn đản. Đầu phương kính nguyệt áo quần trắng tinh, đứng ở bên cạnh Hoàng Nê Cổ Tình mà hùng hằng dậm chân. Trong lòng suy nghĩ có hơi phức tạp. Đúng là vẫn còn đến chậm một bước. Ồ, Xem ra là cơ hội nhặt xác giã cầu đã không còn. Đồng phương kính thủy nói. Chạy mau, ta cảm giác được một vị nữ mà kia lại đã quay trở về. Nếu không chạy đi thì sẽ rước lấy họa sát sinh. Nhị già già túm lấy tay đồng phương kính nguyệt, tức thì kéo nàng bay đi, bay vào trên trời cao. Lão đi cực kỳ vội vàng. Nữ mà đi ra từ trong hoàng nê cổ tình, mà yêu bà chỉ tử lại nhảy vào trong hoàng nê cổ tình. Chuyện này nhất định mới vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu Ai có thể xác định Phòng Phi Vân liền dứt khoát Sẽ chết trong lòng đất Hoàng đê cố tình sụp đổ Trung quanh tự động có đất đá Nổi lên chôn vùi nó Chả mây chốc Mặt đất liền trở nên bằng phẳng Lại cũng không có Giếng sửa gì nữa Hoàng đê cố tình Chính là do thân hình của trụ trì thường sinh tự biến thành Sinh ra là vì nghịch chuyển sinh tử Hiện nay nữ mà đã hồi phục tự nhiên cũng đã hoàn thành sứ mạng, nên cùng cổ trận trong thần miếu kia cũng tàn thành cho bụi, biến thành hạt bụi trong lịch sử. Mà ngay cả tòa thần miếu cũng lại lần nữa chìm vào lòng đất. Lần này đây, chìm càng sâu, vĩnh viện biến mất từ trên mặt đất xứ sở này. Những chiếc Phật tháp lún sâu đi xuống, những chiếc đền đài cũng chầm luân theo. Tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi, đương nhiên cũng bao gồm cả Phong Phi Vân nhảy vào trong hoàng nê cổ tình. Vượt sâu dưới lòng đất, một con sông dài màu xanh đang chảy lấp lánh. Nó rộng độ trăm trượng, dòng nước cuồn cuộn thật giống như một mạch nước ngầm đang chảy về hướng chưa biết nào đó. Mây mù bốc lên, ánh sáng đủ sắc màu chiếu sáng người, mang theo khí tức thần bí vô hạn. Bên trong nó, linh khí đậm đặc đến dọa người, cờ hồ sắp biến thành trạng thái dịch trong con sông dài, những đám sừng linh thiền ngưng tụ ra đủ các loại hình thái. Có cái như một cự ngưu cổ thú đang bơi lội giữa sông. Lại có con trường lòng đang hút mây phùn mưa, rất thần kỳ. Nếu mà có một tiền môn phát hiện sự sôi nổi dưới lòng đất này, khẳng định sẽ hừng phấn đến phát run. Đây chính là một con linh mạch, ngừng tụ đại lượng linh khí thiên địa. Cần phải địa thế phức tạp nhất. Lại có trên vạn năm thai nghén, thì mới có thể hình thành một con linh mạch. Linh mạch bình thường đều giấu kín ở sâu dưới lòng đất. Coi như tu vi của người nhìn thấu đất trời thì cũng rất khó lòng phát giác. Chỉ có loại đám người đặc thù như tầm bào sư mới có thể thông qua các loại bi pháp, lại thêm suy đoán mới đại khái tìm được phương vị của linh mạch. Nhưng thông thường mà nói, linh mạch đều là lưu động, chỉ có tầm bảo sư cường đại mới có thể cố định được linh mạch, làm cho linh mạch cắm rễ trong lòng đất sau đó mới có thể để cho một tiền môn sử dụng. Lúc trước, một linh mạch bên dưới kính hoàn sơn này đã bị hoàng nê cổ tỉnh cố định sẵn hơn 1.800 năm. Hơn nữa đã tiêu hào một phần ba linh khí trong linh mạch. Nhưng mà đến lúc hoàng nê cổ tình sụp đổ, linh mạch này cũng nhờ đó khôi phục tự do mà nhảy xuyên qua không gian trong lòng đất, liền như một con cá trạch thật lớn. Linh khí trong linh mạch cũng dị thường đậm đặc, cũng đặc biệt điên cuồng thịnh nộ. Tuổi tiền giả bình thường nếu mà tiến vào trong linh mạch, trong nháy mắt sẽ bị đè ép đến nổ tung. Cho nên nếu mà người tu vi không cao, tốt nhất có lẽ không nên xông vào trong linh mạch. Nhưng mà giờ phút này, giữa mây mù trên linh mạch sóng gió mãnh liệt kia, lại phiêu đáng một chiếc thuyền nhỏ màu xanh. Chiếc thuyền nhỏ này là chính dùng thanh đồng tạo ra. Nó mang phong cách cổ xưa mà tang thương rất nhiều chỗ đều đã sinh ra dì xét, cũng không biết tồn tại qua bao nhiêu thời đại. Trên chiếc thuyền nhỏ thanh đồng dựng lên 18 chiếc thần buồm bằng vải sắt. Chúng tản ra tia sáng đen, phản xạ được ánh sao. Vừa nhìn đã biết là chúng vận dụng những thứ thần tài hiếm có trên đời. Nhưng mà hiện tại những thần buồm vải sắt này lại đều đã bắt đầu hư hại. Rất nhiều chỗ đều đã dì xét, xuyên vào bên trong. Đây là cần phải thời gian bao lâu? mới có thể làm nó hóa thành mục nát. Điều làm cho người ta kinh dị chính là trên chiếc thuyền nhỏ thanh đồng kia lại đang nằm một thiếu niên. Thiếu niên này tự hồ đã mềm man khá lâu, vóc người thanh tú không tầm thường, tư thế oai hùng ngời ngời. Nhưng mà toàn thân đều dính đầy vết máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Chiếc thuyền nhỏ thành đồng đã trôi giạt 5 ngày 5 đêm trong lòng đất cùng với linh mạch hắn vẫn không có vẻ gì sắp tỉnh lại. Chỉ là ở chỗ đan điền của hắn cũng thấy linh quang lóe ra, thấp thoáng tiền quang. Có một cây thần hoa đang nở rộ. Đây là tiền căn. Tiền căn đang hấp thu linh khí trong linh mạch rồi trưởng thành cực kỳ nhanh chóng. Hình thái tiền căn liền như một gốc cây thần hoa. Nó mở ra một đóa hoa tuyệt đẹp, những phiến lá xanh biếc trong suốt dài ra. Đóa hoa nở rộ ba lần, lại héo tàn ba lần. Cuối cùng, một trái cây màu xanh bắt đầu sinh trưởng ra. Linh khí trong đàn điền đều tập trung toàn bộ về hướng trái cây kia. Vô số tia sáng linh thiêng đang quấn quanh nó, cung cấp chất dinh dưỡng cho nó. Vô số chất lỏng màu vàng nhỏ giọt từ trái cây màu xanh chìm vào đan điền, rồi rèn luyện thân hình, sắp nhập vào máu thịt, sắp nhập vào cốt tủy. Đây là quá trình lột xác từ tiên căn trung kỳ đến tiền căn đỉnh cao. Còn thiếu niên nằm ở trong linh chu, đương nhiên chính là Phong Phi Vân. Sau khi Phong Phi Vân nhảy xuống hoàng nê cổ tình, hắn cũng không bị cuồng sáng sát khí kia cắn chết, ngược lại rơi vào trong một dòng linh mạch này. Linh chu trong đàn điền liền vọt ra, chở hắn đi theo nước chảy bèo trôi, hướng về những nơi xa xôi mà chưa biết mà phiêu lưu. Lúc trước cảnh dưới của hắn cũng đã tiếp cận vô hạn tiên căn đỉnh cao. Hiện tại đã được linh mạch tầm bổ, khiến cho hắn đang ngất đi, lại hoàn toàn bước chân vào cảnh giới tiền căn đỉnh cao. Tiền căn đỉnh cao cùng tiền căn trung kỳ lại có khác biệt rất lớn. Cái này tương đương là một giai đoạn quá độ. Tiền căn trong thân thể đã hoàn toàn thành thục, chỉ chờ cho quả tiền căn hóa thành thần cơ. Vì trong thần cơ chính là nền tảng đầu tiên của tu tiên. Nền tảng được làm chắc chắn như vậy tương lai trên đường tu tiên cũng có thể đi được xa hơn. Cho nên cảnh giới thần cơ cũng là một cảnh giới quan trọng nhất của tu tiên giả. Phòng vi vật đã đạt tới tiền cảnh đỉnh cao. Chả mây chốc sẽ nghênh đón cảnh giới này. Mỗi một bước đều nhất định phải đi sao cho tốt nhất, làm được hoàn mỹ nhất để xây dựng nền tảng vững chắc nhất. Rất nhiều tu tiên giả không tiếc công tạm ở lại cảnh giới thần cơ mấy chục năm không ngừng rèn luyện nền tảng, không ngừng tu luyện tích lũy, chỉ cầu làm cho nền móng càng chắc càng tốt. Linh mạch đụng vào trong một tảng đá trong quả núi, dòng chảy của nó luồn lách giữa tầng đất đá mà trôi đi. Còn Linh Chu thì ngừng lại, sau đó bụp một tiếng liền biến thành một đạo ánh sáng nhỏ màu xanh, chui vào trong đan điền của phòng Phi Vân. Chiếc thuyền nhỏ nhỏ lại bay lơ lửng ở trong đan điền, trấn áp linh khí cả đan điền khiến cho đan điền Phong Phi Vân được chắc chắn giống như bàn thạch. Thần thể Phong Phi Vân rơi vào trong một mạch nước ngầm lạnh như băng. Toàn thân được linh khí bao bọc mà bay lơ lửng ở trên mặt nước. Hắn tiếp tục phiêu lưu hướng về phía trước. Dần dần, mạch nước ngầm chảy ra từ trong một quả núi lớn rồi chảy xuôi ở trong, trong chốn núi rừng. Biến thành một dòng suối nhỏ. Bắt đầu xuất hiện ánh mặt trời, có hơi chói mắt. Bên tai chuyển đến tiếng kêu của chim sẻ và ve sầu Còn có tiếng ong mật bay vù vù Vang lên không ngớt Đương nhiên càng không thể thiếu tiếng nước chảy róc rách Những âm thanh này càng ngày càng rõ ràng Máu mẹ trên người Phong Phi Vân đã bị nước chảy mạch Rửa sạch sẽ Chỉ có điều là bộ quần áo mặc trên người kia Lại rách nát có hơi quá đáng Hơn nữa bởi vì ngâm ở trong nước thời gian dài Nên nó bắt đầu trắng bệch có chỗ vẫn còn dính rêu xanh. Mũi hắn có hơi giật giật, nghe thấy được mùi tanh nước chảy, còn có mùi thơm hoa cúc mọc ở hai bên dòng suối nhỏ. Hắn hít thật sâu người, bỗng toàn thân run lên, đột nhiên mở mắt. Đây là địa phương nào? Không ổn, chẳng lẽ nằm ở trong cố tình? Hắn cảm giác được chính mình bị lớp nước lạnh như bằng bao bọc. Phùng Phi vật muốn đứng lên từ trong nước, nhưng mà trên người lại truyền đến một cảm giác mỏi mệt suy kiệt. Thật giống như một người đang bị mắc bệnh nặng, tay chân vô lực, trên người vẫn còn toát mồ hôi. Hắn không chỉ không đứng lên nổi từ trong nước, ngược lại vẫn còn chìm vào trong nước. Trong miệng bị tràn mãnh liệt hai ngụm nước sông. Hắn đành ung ục nuốt vào trong yết hầu. Mùi vị đó quả là đều chịu khổ sở. May là Phong Phi Vân tình thông với nước, nên mới không bị chết đuối. Nếu không, liền rất oan uổng. Lại là một phen dãy rụa, rồi mới giàn nàn nổi lên mặt nước. Sau đó hắn lội vào bờ. Giờ phút này, toàn thân hắn đã không còn chút sức lực nào. Ngay cả cử động liên tục ngón tay một hồi mà hắn cũng không có sức lực nữa. Tứ phẩm đàn dược chó má gì? Tác dụng phụ này thật sự không phải là người bình thường có khả năng đón nhận. Chính mình tu luyện bất tử phượng hoàng thân mà đều bị hành hạ đến thê thảm như vậy. Nếu là tu sĩ khác, chẳng phải đã không đi nổi. Điều duy nhất vẫn còn khiến cho Phong Phi Vân cảm thấy vui mừng chính là linh khí trong thân thể không chỉ có không có héo rũ, ngược lại trở nên càng tràn đầy hơn. Mà ngay cả tiền căn đang thai ngén thành thục. Đây là dấu hiệu đạt tới tiền căn đỉnh cao. Mặc dù thân thể cực kỳ suy yếu, nhưng mà Phong Phi Vân vẫn cắn răng ngồi lên. Hắn muốn điều động linh khí trong thân thể, mau chóng khiến cho thân thể của mình khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Nhưng mà điều khiến cho hắn thất vọng chính là hiện nay kinh mạch và huyết mạch đều khô héo ở một mức lớn, không có linh khí toàn thân, nhưng mà lại chỉ có thể có những tia nhỏ lưu động trong kinh mạch và huyết mạch. Chúng khôi phục sức sống cực kỳ thong thả. Với tốc độ như vậy, ít nhất cũng có hào phí thời gian nửa tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục đến tình trạng đỉnh cao. Xem ra thời gian nửa tháng này chỉ có thể tìm kiếm một chỗ bí ẩn. Trước tiên tạm bế quan tu luyện mới là đúng nhất. Giới tù đạo cũng là giới tu tặc đạo. Nếu mà không có thực lực, quả thực một tấc khó đi. Trước mắt là một dòng suối nhỏ, khắp nơi xung quanh đều là cây cổ thụ chọc trời. Có loại mọc già với lá màu tím, có loại mọc già vào cây hình vảy cá, có đại thụ gốc lộ ra ngoài, vẹn vẹn chỉ là cái rễ cây mà đã to như cái cối xay. Rất hiển nhiên, chính mình hiện tại đang rơi vào trong một vùng rừng rậm hoàng vù lớn. Muốn sống sót, trước hết phải ăn cái gì đó. Phùng Phi Vân cũng không biết chính mình đã ngất đi bao nhiêu ngày. Chỉ cảm thấy trong bụng trống rỗng. Việc chính mình sở dĩ đều không thể vận lên được nửa phần khí lực. Thì chuyện không có cái gì ăn, có lẽ cũng là một nguyên nhân liền tại lúc hắn cảm thấy dầu dĩ vì chuyện kiếm cái để ăn. ngẩng đầu lên, liền thấy chim ưng chọc to như cái gấu nước bay qua trên trời cao. Còn chim ưng chọc kia mặc dù cực kỳ hung dữ, mỏ ưng như cái móc sắt, ưng trào sắc bén như mũi rùi đâm tới. Nhưng mà trên người cũng rất nhiều thịt. Nếu mà có thể bắt được con chim ưng chọc này rồi nhóm lửa nướng ăn, liền thật ngon miệng. Chỉ tiếc chính mình hiện tại, ngay cả cử động một cái đều gian nan. Càng khỏi phải nói, đi đánh một con chim ưng chọc cho rơi xuống để ăn thịt. Liền vào trong lúc, lòng Phong Phi Vân nghĩ như vậy, thì con chim ưng chọc cực lớn kia bay đến trên đỉnh đầu thì đột nhiên liền rớt xuống, rơi ngay bên cạnh Phong Phi Vân. Trời ạ, à, Lão Thiên đã mở mắt. Chẳng lẽ Lão Tử gần đây có con số dẹp, cho nên Lão Thiên già cuối cùng cũng thương cảm ta, khiến cho điều ta nghĩ thầm được tọa nguyện. Muốn ăn thịt ưng còn chim ưng chọc này lên rớt xuống từ trên trời cao Vậy nếu là ta đang nghĩ đến một muội muội Chẳng phải trời cao cũng muốn rớt xuống một người muội muội Thế này cũng quá là sung sướng liền vào trong lúc trong lòng Phong Phi Vân kích động Lão Thiền lại mở mắt một lần nữa Quả nhiên có muội muội Từ xa xa truyền đến một âm thanh thiếu nữ véo vòn dễ nghe Tỷ, tỷ bắn một mũi tên này thực sự chuẩn Tao rõ ràng là nhìn thấy ma thương ưng rớt xuống Nhưng làm thế nào liền không tìm được vậy Chúng ta đi sang bên kia khe nước tìm một chút Hình như là nó rơi về phương hướng kia Một âm thanh khác của nữ nhân vang lên Này hỗn khất nhi Vừa rồi có nhìn thấy một con đại ưng rơi xuống từ trời cao Đây là một thiếu nữ mang theo cây cùng gỗ thiết làn Nàng ước chừng 13-14 tuổi Trên người mặc áo sam ô vùng màu xanh cánh trà bên dưới bằng một cái khố vải rách, chỉ có thể che khuất những chỗ trên đầu gối, còn bắp chân phía dưới đầu gối thì để lộ ra. Làn da màu tiểu mạch, chỉ bắp chân trên không có chút thì dư thừa, có vẻ cũng khá nhẵn nhụi. Nếu như đưa sơ vào một cái, có lẽ cũng khá cỏ giãn. Trên chân vẫn còn đi một đôi giày dơm màu vàng, bởi vì trong núi đường xá xả rồi, không chỉ có giày dơm bị mài rách mà ngay cả mu bàn chân đều bị đụi gai, xẻ ra vết thương. Huyết dịch đã khô cạn hay là đóng vậy? Trái lại vóc người thanh tú, đặc biệt đôi mắt tròn vành vạnh kia, thật giống như vầng trăng trên trời cao. Trên lưng nàng đeo một cái ống trúc, bên trong chứa đầy những mũi tên. Chính là lấy đoạn gỗ vót thành, dài ba thước ba tấc, đầu mũi tên bị sắt, đuôi có lồng ngỗng. Nàng như là nữ hải tử trong một nhà bình thường, nhưng lại không giống nữ hài tử trong nhà người bình thường. Ít nhất nữ hài tử trong nhà người bình thường sẽ không xuất đầu lộ diện giống như nàng vậy. Lại càng sẽ không mặc quần áo vải gai và đi giày rơm. Lưng đèo bao đựng tên, mang theo cây cung lớn. Đây tuyệt đối là người luyện võ. Kỳ thật cũng do Phong Phi Vân từ nhỏ lớn lên tại Linh Châu. Hoàn cảnh cuộc sống giàu có, cho nên mới cảm giác rằng nữ hải tử nên mặc trang phục hoàn toàn sạch sẽ, ngồi ở trong phòng theo hóa đứng bên hồ nước cho cá ăn. Coi như là nữ hải tử nghèo khó một chút, liền như tiểu nương tử là già bán trà kia. Cũng là ăn mặc trình trình tề tề, nhã nhặn lịch thiệp, mà tuyệt đối sẽ không đi dày dơm vào trong núi săn thú. Mà sự thực, tại rất nhiều vùng núi xa rồi, không chỉ có là nam nhân, mà chính nữ nhân cũng phải làm một chút việc nặng vì cuộc sống. Vì sinh kế, vì mấy đồng tiền mà đi hái thuốc ở trên vách đá hái quả tại chốn sơn giã. Ừ, ta đâu phải là hỗn khất gì, người cũng đừng xem thường người. Phong Phi Vân dựa lưng vào bụi cỏ, có vẻ hết hơi, quỳ dạp trên mặt đất, lại là hò khàn hai tiếng. Quý tiểu nô có hơi nhíu mày, lại lần nữa liếc mắt đánh giá Phong Phi Vân, rồi gật đầu. Lại lần nữa xác định hắn đích thật là một tên hỗn khất nhì. Nếu không phải hỗn khất nhì, thì tại sao lại ăn mặc rách nát như vậy? Hơn nữa điệu bộ có vẻ vài ngày không có ăn cơm. Bình thường hỗn khất nhi cũng sẽ không thừa nhận chính mình là hỗn khất nhi. Vậy rớt cuộc, người có nhìn thấy một con đại ưng rớt xuống từ trời cao? Quý tiểu nô càng quan tâm đến vấn đề này. Một đôi mắt to của nàng chăm chú nhìn thẳng vào phòng phi vân. Mắt cũng không chớp một cái. Phòng phi vân nói. Đương nhiên là không có thấy. Cái này kỳ quái, Rõ ràng là rơi rụng ở quanh chỗ này Tại sao ngươi lại không thấy được Quý tiểu nô biểu biểu cái miệng nhỏ nhắn Một đôi mắt sáng ngời Hướng về trong bụi cỏ phía sau phòng phi vân Mà nhìn lại Lập tức dậm chân mà kêu lên với vẻ trách móc Hay cho hốn khất nhi nhà ngươi Cũng dám giấu mồi săn tỉ tỉ của ta bắn rơi Nói láo đến ngay cả ánh mắt cũng không chớp một cái Không có Việc lần này ta cũng không nói láo Phong Phi Vân cũng vẫn không hề chớp mắt. Người vẫn còn nói xạo, đây là cái gì? Quý Tiểu Nô vòng qua Phong Phi Vân, hất hất đống cỏ phía sau hắn. Chỉ thấy trong bụi cỏ kia, quả nhiên có một con chim ưng chọc thật lớn. Chỉ riêng cánh cũng dài đến hai thước. Đầu chim ưng sợ là cũng to như đầu người. Lồng chim trên thân dài chừng như bàn tay. Bộ đuôi lồng chim cũng là dài, có đến một thước. Còn mà thương ưng này e rằng nặng đến 4-500 cân đủ để bán được với giá cả đến mấy ngàn đồng. Trên cổ Mai thương ưng còn có một mũi tên. So với chỗ mũi tên trong ông trúc trên lưng quý tiểu nô thì giống nhau như đúc. Bắn thủng cổ chim ưng, một mũi tên khiến cho chim ưng mất mạng. Cách nhau hơn trăm trượng tiết trên cao mà bắn chuẩn xác trúng mục tiêu cái cổ của ma thương ưng. Bắp thịt và nhãn lực này đều là đáng khá là đắc ý. Phòng Phi Vân mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thở dài nói. Người cũng nhìn thấy, con chim ưng này rơi tại phía sau ta. Vừa rồi đích thật là ta không hề nhìn thấy. Ít nhất con mắt của ta cũng không có sinh trường ở sau gáy. Mắt người không nhìn thấy, lỗ tai cũng điếc. Quý tiểu nô xem như đã nhìn ra, tiểu tử trước mắt này không chỉ là một hỗn khất nhi, mà vẫn còn là một kẻ vô lại, trợn tròn mắt nói dối. Có đôi khi, Lỗ tai ta đích xác không sử dụng tốt lắm Phong Phi Vân đáp Quý tiểu nô nghiến răng tức giận Rất muốn dùng cây cung gỗ thiết lan cầm trong tay Nện vào đầu Phong Phi Vân một cái Mà đúng lúc này Lại là chuyển đến một chàng tiếng bước chân Tiểu nô Có thể tìm ra được ma thương ứng Một nữ nhân tuổi lớn hơn một chút đã đi tới Nàng cũng mặc quần áo vải gai Áo ngắn quần ngắn Còn có đôi giày rơm trên lưng cũng đeo một cái trường cung và bao đựng tên. Răng dấp của nàng ta và thiếu nữ trước mắt này có hơi tương tự, nhưng mà có vẻ lớn hơn 2 tuổi. dáng người có cao ròng ròng hơn, da cũng trắng nõn hơn không ít. Mà điều để cho Phong Vi Vân thấy trước mắt sáng người chính là trong thân thể nàng không ngờ lưu động được một tiền linh khí. Mặc dù rất loãng, cơ hồ có khả năng xem nhẹ không phải suy nghĩ, nhưng mà lại thật sự tồn tại hẳn là tu vi linh dẫn sơ kỳ. Linh dẫn sơ kỳ tuy rằng tại tu tiên giới được xem như cấp thấp nhất, nhưng mà trong mắt người bình thường cũng đã là khó lường. Quả thực liền như cao thủ tu võ, có thể giải quyết công bằng mười mấy người vạm vỡ khỏi phải bàn. Sắc đẹp của hai tỷ muội này đều thuộc về hạng nhất. Nếu như có thể ăn mặc trang điểm một phen, thì so với những thiền kim tiểu thư nhà giàu không thể kém được. Mà tỷ tỷ kia liền càng phải cao hơn một phần Tào nhã, thủy mị dịu dàng Tỷ tỷ, ta gặp phải một tên tiểu tặc Quý tiểu nô hùng hằng trợn mắt liếc nhìn phong Phi Vân phong Phi Vân nói Ta không phải kẻ trộm Lại càng không phải là tiểu tặc Vừa nói dứt lời cuối cùng Ngực phong Phi Vân chợt nặng trĩu Lại là bắt đầu hò khan Trên người càng tỏ ra không có chút sức lực nào Hai mắt cũng càng ngày càng tối sầm. Tỷ tỷ vừa mới chạy tới kia tự hồ nhìn ra, Phùng Phi Vân giờ phút này đã suy yếu, vội vàng móc ra từ trong ngực một cái hồ lô gỗ. Có hơi đỡ lưng Phùng Phi Vân lên, nâng hắn vào trong ngực, mở nắp hồ lô, sau đó rót nước bên trong vào trong miệng hắn. Phùng Phi Vân chỉ cảm thấy toàn thân đều rất mềm nhũn, đầu thật giống như gối lên một đám bông thượng hạng. Theo bản năng, nuốt thứ nước trong hồ lô kia vào trong yết hầu. Nước có hơi trong veo, bên trong mang theo một cỗ sức sống đặc hữu. Sau khi uống xong, lại có một dư vị mùi thuốc ở trong miệng. Thần thể vốn không còn chút sức lực nào, tự hồ có thêm vài phần sức sống. Tốc độ huyết dịch lưu động cũng đã nhanh hơn không ít. Đầu gấp xương tự hồ cũng bắt đầu hơi có sức lực. Đầu Phong Phi Vân liền gối lên bả vai của nàng, chóp mũi có khả năng ngửi thấy được mùi thơm nhàn nhạt, nhạt từ sợi tóc của nàng. Ánh mắt liền nhìn chăm chú gương mặt bên trái của nàng. Có khả năng nhìn thấy có mắt bên trái của nàng có những sợi lông mi thật dài. Thì ra nằm ở trong lòng nữ nhân lại là một chuyện thư thái như vậy. Tỷ tỷ, tỷ cứu hỗn khất nhi này để làm chi? Hắn chính là một kẻ vô lại. Nói không chừng ngay cả bệnh cũng là giả bộ. Tỷ không cần thiết tự làm khổ mình lấy dược tuyền ra cho hắn uống Mấy ngày kế tiếp Nếu như chúng ta bị thương Thì nên làm cái gì bây giờ Quý tiểu nô liên tục dậm chân Có vẻ hơi tức giận Dược tuyền vừa rồi đưa cho Phong Phi Vân uống Chính là bọn họ chuẩn bị để dự phòng bị thương Bị độc xà bọ cạp cắn Mặc dù vẹn vẹn chỉ là loại dược tuyền bình thường nhất Và là loại kém phẩm chất Nhưng có lúc cũng là thuốc hay cứu mạng Không sao không sao có con ma thương ưng này, chúng ta vào núi lần này, coi như là thu hoạch khá lớn. Hôm nay liền có khả năng quay về Trấn Thành Phong. Do đó giờ tuyệt này cũng không còn cần thiết nữa. ẩn thanh của nữ nhân này rất dịu dàng. Bất cứ nam nhân nào nghe được đều muốn phải ôm nàng vào trong ngực mà thương yêu cho tốt. Hướng chỉ tâm địa nàng vẫn còn lương thiện như vậy. Đối với một người hỗn khất nhì đều là bố thí giúp đỡ. Nàng thấy trên mặt Phong Phi Vân lại có màu hồng. Lúc này mới ngọt ngào cười một tiếng đối với hắn. Sau đó nhẹ nhàng thả hắn ở trên mặt đất, dịu dàng nói. Ở trong vương ốc sơn có nhiều mãnh thú. Người là một hỗn khất nhì, thì làm thế nào chạy đến được địa phương nguy hiểm như vậy? Nhưng lại để y phục trên người ẩm ướt như vậy. Thế thì thật là dễ dàng ngã bệnh. Lần sau, ngàn vạn lần đừng như vậy. Nhớ rồi, nhớ rồi. Phong Phi Vân chăm chú nhìn nàng. Ai, người có chân có tay, lại là một đại nam nhân. Vốn hẳn là nên tay làm hàm nhai. Cho dù không thể nhập ngũ để tìm kiếm đại sự nghiệp một phen, thì chỉ cần có thể không sợ khổ cực, là một tiểu đồng kiếm miếng cơm ăn, hẳn có lẽ là không khó. Nàng nói với vẻ thương xót. Nhớ rồi, nhớ rồi. Phòng Phi Vân đáp luôn miệng. Nàng biết Phòng Phi Vân chỉ là để đối phó mình Vì vậy lại lắc đầu mà nói Kỳ thật ta cũng biết Người sống thể thảm như vậy Mà lại tới vùng rừng sâu núi thẳm này Hơn nữa lại hấp hối Phòng Phi Vân rất muốn biết Rốt cuộc nàng biết cái gì Người đây là muốn nhảy xuống sông tự vẫn Giải quyết xong cuộc đời Nhưng mà lại không thành công Phòng Phi Vân đáp ú ú ớ ớ Nàng tự hồ coi như đã hiểu rõ phòng phi vân Lại nói Người biết không Cho dù cuộc sống gian khổ đến đâu đi chăng nữa Thì cũng có thể sống sót Sống sót mới có hy vọng Được rồi Ta đã nói nhiều như vậy Sắc trời đã không còn sớm Nếu không đi liền không quay về được trong trấn Một mình người tự giải quyết cho tốt đi Hai nữ nhân lại khoác cái cùng gỗ thiết làn ở trên lưng Sắp xếp mà thương ưng này ở trên một chiếc xe gỗ cứng nhắc chính là đang bước đi về hướng rừng rậm. Chiếc xe gỗ lăn trên con đường nhỏ tĩnh mịch, phát ra âm thanh lộc cộc. Này, cứu người thì cứu đến cùng đi. Phòng Phi Vân đứng lên từ trên mặt đất, bàn tay chống trên một cây đại thụ, bật thốt lên gọi với theo hai nữ nhân kia. Xe đầy bằng gỗ ngừng lại. Nữ nhân tỷ tỷ kia đương nhiên xoay người lại, lộ ra một mảng eo lưng trắng tình sáng bóng vui vẻ hỏi Ngươi không muốn chết Không muốn chết nữa Nghe xong những lời cô nương nói Ta hoàn toàn tình ngộ Phong Phi Vân đáp Bồ Tát nói cứu một mạng người Chính là đang tích đức cho kiếp sau Phong Phi Vân liên tục gật đầu đáp Đúng vậy đúng vậy Bồ Tát nói quá đúng Ta hiện tại chỉ nghĩ ăn một miếng cơm Chỉ nghĩ sống sót thật tốt Ta tin tưởng nữ Bồ Tát ngươi Sẽ không thấy chết mà không cứu Quý tiểu nô nhíu mày, hiển nhiên là có thành kiến rất sâu đối với phòng phi vân. Nàng không muốn tiểu tặc này lừa gạt tỷ tỷ, vì vậy nói. Tỷ tỷ, tiểu tử này lấm la lấm lét không rõ lai lịch, nói không chừng chính là một cường đạo hoàng phong lĩnh. Cố ý giả trang thành dáng vẻ như vậy, muốn nhân cơ hội trà trộn vào trấn thành phong. Hoàng phong đạo tặc hiện tại khá là hung hăng ngang ngược, chuyên ra tay đối với nữ nhân xinh đẹp. Nghe trường trấn Gia Gia nói, một vị nữ đệ tử Tam Huyền Môn để bị đạo tặc làm nhục, ngay cả nữ đệ tử tiên môn cũng không thể may mắn thoát khỏi Chúng ta có lẽ nên cẩn thận một chút thì hơn Chính hắn cũng không giống như một tên đạo tặc Trong lòng nàng kia cũng có chút sợ hãi Dù sao Hoàng Phong đạo tặc thật sự rất đáng sợ Ngay cả thần vũ quần đóng quần tại phong hỏa liên thành mấy lần Cũng không tiêu diệt nổi bọn chúng Ngược lại còn bị hào bình tôn tướng Những hoàng phong đạo tặc này Thật sự là đến không bóng hình đi không tung tích. Rất nhiều thôn chấn đều bị bọn chúng gây tai họa, nằm mùa làm nô lệ, nữ bắt về trả đạp, già bị giết hại, nhỏ thì bị xả thây. Phong Phi Vân đứng ở một bên lặng lặng nghe bọn họ đối thoại. Trong lòng tự đánh giá được, rốt cuộc nơi này là địa phương nào. Hẳn là vẫn còn ở phủ Nam Thái. Dù sao khẩu âm của bọn họ cũng không thay đổi lớn. Nhưng mà vì sao chưa từng nghe nói qua đến tam huyền môn gì đó. Xem ra chỉ là một tiểu môn tiểu phái. Còn Hoàng Phong đạo tặc kia là cái quái gì vậy? Nghe bọn họ nói tự như cái thế mà vương. Nhưng mà Phong Phi Vân vẫn chưa từng nghe nói qua. Hiện tại trong lòng hắn chỉ lo lắng một vị nữ ma đầu, tiểu nặc lan kia và hơn một ngàn xác ướp tàng nhân cổ thả ra từ thương sinh tự. Đám này mới thật sự là ma quỷ làm loạn. Chỉ giờ hiện nay tù tiền giới phủ Nam Thái đã xảy ra biến đổi lớn động trời. Trận tai nạn này chỉ là vẫn còn chưa lan tràn đến loại địa phương nhỏ nhỏ thế này mà thôi. Không khí trong núi đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo một mùi thơm hoa cúc trốn núi rừng hoang dã. Những cây cao chập trời giữa rừng rậm, bụi gai và thảm thực vật phủ kín con đường nhỏ trong núi. Ngẫu nhiên có thể thấy một hai con sơn tước bị ẩm thành chiếc xe đẩy bằng gỗ làm kinh động. Nó đột nhiên bay lên từ trong bụi cỏ, rồi đậu xuống trên cành một cây phong cổ thụ. Núi này có tên gọi là núi Vương Ốc. Bên trong có rất nhiều mãnh thú và chim chóc. Chính còn ma thương ưng bị quý già tỉ muội bắn rơi, cũng vẹn vẹn chỉ có thể coi là phi cầm hạng trung. Nghe thấy quý già muội muội tứ, muội tử nói, nàng đã từng thấy một con chim lớn hơn với hai cái đầu, thân thể dài chừng hơn 10 thước, cánh tựa như một cái cánh quạt của cối xảy gió. Núi thẳm rừng rậm có nhiều dị thú. Dãy núi vườn ốc này coi như là một vùng núi cổ. Mọi người sinh sống dưới chân núi cũng vẹn vẹn chỉ là vào vùng ven rìa dãy núi để săn thú hái thuốc. Căn bản không dám tiến sâu vào trong vùng rừng núi. Đã từng có một người tài cao mật lớn tên là Lộng Triều muốn đến trong trốn núi thẳm săn thú nhưng mà lại một đi không còn trở về nữa. Dãy núi vương ốc này rốt cuộc lớn tới đâu? Ngay cả quý gia tỷ muội cũng nói không biết rõ ràng lắm. Chỉ biết là bọn họ mỗi lần vào núi săn thú, ít ra cũng phải nấn ná 7-8 ngày ở trong núi. Hơn nữa cũng vậy, cũng vẫn còn vẹn vẹn, chỉ là tại vùng ven rìa dãy núi. Chiếc xe đầy bằng gỗ cố gắng đi chậm rãi trên con đường núi chật hẹp mà dốc đứng. Một bên là vách núi dựng đứng, nhìn sang một bên là vực thẳm sâu không thấy đáy. Không cẩn thận liền có thể rơi xuống đáy vực mà tàn xương nát thịt. Phòng Phi Vân ngồi ở trên xe đẩy bằng gỗ chất đầy dược thảo. Bên cạnh chính là cái con mà thương ưng đã cứng đờ kìa. Con ưng này thật đúng là không phải lớn bình thường. Cờ hồ chiếm hết cả chỗ trên chiếc xe đẩy bằng gỗ. Phòng Phi Vân cũng chỉ có thể ngồi ở trong góc. Hắn đưa tay cầm lấy một nhánh dược thảo, nửa khô héo bên cạnh ống quần, rồi bắt đầu vê vê, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi. Dược thảo này cũng dài như ngón tay người vậy. Phiến lá rộng như lá lúa nước, chỉ là màu sắc lá dược thảo cũng là màu lam. Giữa bà lá thảo diệp vẫn còn nở ra một đóa hoa đỏ màu lam. Đây là loại cỏ gì? Phùng Phi Vân tò mò hỏi. Quý giả tỷ tỷ đi tuốt ở đằng trước, trên bà vai yếu đuối tròn qua một sợi dây thừng thô to như đầu ngón tay. Đầu bên kia liền cột vào trên xe đẩy bằng gỗ. Nàng lôi kéo chiếc xe đẩy bằng gỗ, vừa có chút gian khổ. Trên trán nhỏ xuống những giọt mồ hôi. Trên chiếc xe đầy bằng gỗ này, không chỉ có chứa còn chìm mà thương ưng nặng mấy trăm cân, lại còn có thêm bệnh nhân phong phi vân. Trải trọng tăng, tải trọng tăng lên, coi như là hai người lực lưỡng đến kéo, cũng đều phải cố hết sức. Huống chỉ là một nữ hài tử 16-17 tuổi. Nếu không phải trên người nàng có một tiền linh khí, chỉ sợ căn bản là không kéo được chiếc xe đầy bằng gỗ này. Phong Phi Vân mắt nhìn thấy điều đó mà cũng là đau ở trong lòng. Nếu không phải toàn thân đều không xuất ra được một tia khí lực, hắn là đánh chết, đều không muốn để cho một nữ hài tử đến kéo hắn. Phần ân tình này chỉ có thể yên lặng ghi nhớ ở trong lòng. Thiên hạ hiện nay, ở chỗ nào vẫn còn tìm được nữ hài tử lương thiện mà lại không ngại cực khổ như vậy? Sợ là không có. Đây là Lam Lang Thảo, hỗn khất nhi, người đừng có mà sờ loạn. Dược thảo này rất quý, một gốc cây là có thể bán ra được giá cao hơn 20 đồng tiền. Ta và tỷ tỷ hái 3 ngày tại Hoàng Thổ trên vách đá dựng đứng mới có được 13 gốc. Coi như làm hỏng một lá thảo diệp, người đều không bù đắp nổi. Quý tiểu nô nhìn tỷ tỷ ở phía trước vất vả cực nhọc lôi kéo chiếc xe đẩy bằng gỗ. Oán khí trong lòng đối với phòng phi vân liền lớn hơn nữa. Một người đại nam nhân có tài có chân, lại ngay cả bước đi cũng không thể. Quả thực chính là một phế vật. Đang một mực hoài nghi Hôn khất nhì này chính là đang giả bộ bị bệnh Lười đến nỗi ngay cả không còn muốn đi Chính là muốn hành hạ Tì Tì Để kéo hắn trở lại trong trấn.